tiền tự làm tự xài người ta có cho không vậy quan tâm làm gì đúng không tôi xăm mình đâu phải lâu manh mà người ta xa lánh về mình xăm mình là đồ hư đồ xấu nhưng tôi đâu có lừa lọc gì đâu khi người ta muốn người ta sẽ tìm cách còn khi người ta không muốn người ta sẽ tìm lý do anh là kiểu đàn ông thứ hai anh không bao giờ tìm một tháng tao kiếm được 10 triệu đi thì tao cũng phải yêu một thằng đàn ông một tháng ít nhất kiếm được 8 triệu hoặc ok thì 10 triệu mà ok nữa 20 triệu quá ok mọi người không thể nào mà sống cuộc sống một tốt lều tranh hai trái tim vàng được đâu cuộc sống nó vả với bạn lật mặt ngay mày yêu tao lắm nhưng mày không có tiền đúng không bố mẹ tao ốm tiền đâu bố mẹ tao đi viện tiền đâu bà tao đang nhức chân nhức khớp ở nhà để tiền đâu mua thuốc em tao giờ đi học trường bình thường ok trường quốc tế giờ tao đi làm cái thứ tao không thích đi xe máy tao thích đi ô tô nắng nôi đấy là những việc đơn giản nhất những cái nhu cầu rất là tối thiểu trong cuộc sống và mày yêu tao mày đã không lo được cho tao thì thôi ít nhất mày phải tự lo được cho bản thân mày còn nếu mày nghĩ rằng bởi vì tao yêu mày nên tao phải lo cho mày không bao giờ có chuyện đấy tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi hết yêu là vứt cuộc sống và gia đình mới là quan trọng nhất đừng bao giờ nói tới chuyện của người khác mỗi người một cuộc sống cơm ai nấy ăn nhà ai nấy ở việc ai nấy làm người ta làm gì kệ mẹ người ta đừng quan tâm đừng thị phi đừng đâm chọt hiểu không bây giờ cho dù người ta có đi ăn cướp ăn trộm chút của giết người hay là làm gái lấy trai gì đó cũng là chuyện của người ta người ta làm việc xấu á, thì tạo nghiệp á, thì người ta làm nghiệp không có liên quan tới mình hiểu chưa mày nhớ ba cái câu này trong đầu mày nè không nghe không thấy không biết vậy cho tốt cho bản thân nhớ ba cái câu đó là không bao giờ gắt gói tai hại đến với mày trên thế gian bây giờ tìm đâu bạn hữu tâm giàu với bao gian dối vui dập nhau cũng vì lợi danh mình yêu nhau chưa có đám cưới nó khác thì đám cưới rồi đã là cuộc sống vợ chồng rồi thì đến nhiều vấn đề nó giận hờn có nó hạnh phúc có nó vui có nó buồn có nhưng mà chú chỉ khuyên con một câu sau khi chú được trải qua nhiều năm là sau này trong cuộc sống vợ chồng của con dù có chuyện gì xảy ra dù có buồn có vui có giận có hờn đừng chọn ai đúng ai sai hãy chọn hạnh phúc đồng tiền tuy nó có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá còn con người tuy chỉ có một mặt sao lại hai lòng Nói như bố ai chẳng nói được Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác Rồi bò trong trứng Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác Bố cuộc đời này vốn dĩ không có giá như và cũng không có coi như chỉ có kết thúc là hết khi tôi đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng đến lúc muốn kết thúc cuộc đời mình tôi đã nhận ra rằng đã là con người thì ai cũng có cái đúng và cái sai có thể với người này là đúng mà với người khác lại là sai